Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với YNK Adventure Thì hôm nay tụi mình sẽ tiếp tục đi cầm trại Mà cái chuyến đi này á, nó sẽ khác với mấy chuyến đi trước Là chuyến đi này á, là tụi mình sẽ uh, tìm những cái địa điểm mới đẹp để giới thiệu với mọi người Chứ không quay lại cái chỗ cũ mà trong những clip uh, vừa rồi tụi mình mới đi nữa Đó, thì hôm nay á, thời tiết nó rất là xấu, trời mưa Mà nghe bảo á, là mưa hôm nay và ngày mai luôn Đó nhưng mà tại vì tụi mình đã lên lịch trình rồi và những tuần tới á, thì sẽ rất là bận rộn với công việc cho nên là không sắp xếp được cho nên là tụi mình đã lên lịch trình thì phải um, tiến hành đi theo cái lịch đó đó thì uh, thời tiết xấu nhưng mà tụi mình vẫn sẽ đi và sẽ quay lại cho mọi người xem nếu mà kiếm được những cái địa điểm đẹp rồi bây giờ mình sẽ lên đường và mong á, là sẽ kiếm được những cái địa điểm đẹp để quay lại cho mọi người xem hôm nay mình về mình tranh thủ uh, đi sớm đồ đạc thì bách từ đêm qua rồi đợt này đi khám phá về đồ nó cũng mang nhiều lắm chỉ mang những cái thứ mà cần thiết thiết yếu đi theo thôi đó mà bây giờ đang hai rưỡi mà trên đường đi tắt xe qua trời luôn mong là tới nơi là sẽ đỡ mưa hơn đây mình mời tới cái địa điểm đầu tiên mà tụi mình tính đi thì à, tới nơi á, thì thấy cái địa điểm này rất là đẹp luôn đó cái địa điểm này tương lai chắc là một trong những cái chỗ mà yêu thích của tụi mình sẽ đi cắm trại uh, tiếp đó tại vì này bờ sông nằm trước mặt đó là rất là rộng luôn đó rồi uh, quanh đây thì thì, thì um, nó cũng riêng tư mà cái chỗ um, đường đi thì rất, rất là dễ đó từ ngoài đường chạy vào đấy là là đường um, đường đường uh, nhựa xong cái nhảy qua là tới đường sỏi xong cái là đầu vô đường ngay cạnh đấy luôn là quá hợp lý luôn này cái chỗ này là xe mà xe đan vậy đâu là hoặc là xe hay hatchback là đi vào đây là vô tư là cái chỗ này nếu mà đi cầm trai mà kiểu giống như có nhiều bạn bè vậy đâu là tới đây là quá hợp lý đó thì um, um, tới đây á, thì um, có mặt trời lên chưa bị mưa cho nên là mình sẽ ngắm xung quanh một tí xíu xong cái uh, nhảy qua cái địa điểm thứ hai xem coi nó có đẹp không nếu mà không đẹp thì quay lại đây uh, tối nay ngủ ở đây một một đêm xong rồi ngày mai này xem uh, satellite xem map rồi lại đi tiếp đó lên trên kia thì chịu nếu mà tối nay mà quay lại đây thì mình sẽ thử câu cá ở đây xem có không với um, với là thả long uh, bắt crayfish xem là có cái gì ở đây không thì uh, nếu mà nói đúng á thì ở đây là phải có cá vậy là có crayfish nhưng mà tại vì mình chưa câu ở đây chưa thử bao giờ cho nên là không biết rồi để mình uh, nghỉ ngơi chút xíu xong rồi mình xem xét thế nào rồi uh, quay tiếp cho mọi người xem nhá để bây giờ à, mình sẽ quay một vòng xung quanh cho mọi người xem ở cái quang cảnh ở đây nhá mình đi qua đây là có cái chỗ này nó còn kiểu nó nó quay cái cây nó quay xung quanh khu này là giống như kiểu nguyên một đám bàn mà cứ bao bốn xe tới quay lại cái khu này là thôi là bao đẹp luôn á đó. đó mà chỗ này là có người người ta đột lửa ừ, từ trước này này thấy chưa mà ngay cái bờ sông là sạt đây luôn là ở đây là quăng cân xuống câu là quá đỉnh luôn quá đẹp nói chung là hôm nay mặc dù trời mưa nhưng mà đi khám phá được cái chỗ này có hai khu vực để mà, mà câu cá về cắm trai cho cả cả nhà là quá đỉnh luôn đó thì mọi người xem mà thấy hay muốn biết cái địa điểm này ở đâu thì nhớ thả cái bình luận uh, xuống dưới cái uh, youtube này của mình rồi mình sẽ chia sẻ cho mọi người nhá phía bên này á thì cái khu trong kia kìa đó là nó kính đẹp này nhưng mà cái đường vào đây là hơi ghê ghê <laughs> đi cẩn thận là ok không đến nổi <laughs> bây giờ chạy qua bên này là nó bị mưa rồi nè mọi người đó nhưng mà mình kiếm được hai chỗ ngon rồi bây giờ mình sẽ à, chạy xe qua cái một chỗ khác nữa nếu mà ok thì ở bên kia mà không ok là quay lại đây đó quay lại đây à, tối nay ngủ lại ở đây xong rồi có chi à, ngày mai dậy tính tiếp nếu mà mai mà mưa quá thì bọn mình sẽ đi về mà đợt này đi mà thu hoạch được à, hai cái chỗ cắm trại như thế này là quá đỉnh rồi wow thì mình mới qua này cái, cái khu mới này là bên này là có một cái khu là giống như kiểu campground á là để dành cho à, mọi người tới đây là cắm trại ở đây luôn mà miễn phí nha đó thì cái chỗ này là rộng rãi thoải mái trước mặt này là nguyên một cái bờ sông nó rộng qua trời luôn chỗ này mà đi um, mùa hè là thôi báo đỉnh đó mà mình tưởng hôm nay có mùi hai để mình bị điên <laughs> vác xe đi cầm trại nhưng mà đó tại vì mình đi nhiều rồi cho nên mình biết là khi mà đam mê cái cầm trại này rồi á đam mê cái camping này rồi á thì mưa hay lạnh bất chấp là người ta cũng sẽ đi thôi tại vì căn bản là đi để enjoy cái, cái thời gian um, được thư giãn chứ không có sợ là mưa hay lạnh thì mình quay cho mọi người xem này là xung quanh đây người ta đã tới đây và set up này đó thấy chưa phía đầu kia là có hai gia đình có set up là lều với đồ rồi còn dưới này á là cũng phải hai ba gia đình nữa là người ta đã set up sẵn rồi đã đã đã đã um, lên lửa đốt để làm đồ ăn với đồ rồi đó là quả hay luôn mà mình cho mọi người coi phía bên này này là ngay cái chỗ mà kem rau này á là nó có nguyên một kỳ um, đây này thấy ở cái chỗ này á là nó có bên kia kìa là nó có thêm cái cái toilet nữa đó thì uh, mọi người mà đi ở đây là có cái toilet ở đây thì nó rất là tiền luôn đó mà chỗ này uh, rộng rãi nhưng mà chỉ sợ là mấy cái mua mà holiday á mà trời mà nắng á, thì chỗ này chắc sẽ sẽ sẽ, sẽ đông người đó nếu mà kiểm chỗ thì chưa biết là có hay không trong những cái mùa holiday nhất là mùa hè đó nhưng mà kỳ vị trí là quá đẹp um, câu cá cũng đẹp nữa đó rồi thì um, bây giờ mình à, xem xét sơ sơ cái chỗ này xong rồi uh, chắc mình quay lại cái chỗ kia cái chỗ mà mình nói là là nó um, nó, nó, nó private một tí á xong rồi mình uh, tối nay mình nghỉ ngơi ở bên đó tại biển này thì thì ờ, đông người rồi với cả là với mình ấy, thì mình ưng là hoang dã nó bụi bặm một tí đó còn như cái này là nó trong nằm trong cái khu um, campground á cho nên là là thôi để cho mấy nhà có gia đình người ta ở đây cho thoải mái mình mới ờ, quan sát xung quanh á là mình còn thấy cái bảng này này, này. đó nó bảng này chắc ở đấy nó lâu lắm rồi cho nên nó bị mờ đấy nhưng mà nhưng mà ở chỗ này là có bắt được cái con uh, spiny crayfish nha mọi người đó là là chỗ này chắc chắn là phải nổi tiếng về bắt con này cho nên là người ta mới treo cái bảng này để cho mọi người biết và, và làm theo ờ, đúng luật đấy thấy chưa là mình kiếm được cái chỗ này là quả hay này vừa câu cá được mà vừa bắt được con spiny crayfish nữa là địa điểm này á, là chắc chắn sẽ rất là đẹp và rất dễ đi cho những cái bàn mà không có xe four wheel drive đó thì à, mọi người nếu mà muốn biết thêm à, thông tin vị trí của cái à, location này thì nhớ comment ở phía dưới video này để ủng hộ cho mình cho mình sẽ chia sẻ cho mọi người nhá mà tới những lúc dừng chân để quay video cho mọi người xem á thì nắng là lại lên đẹp đó quá hợp lý luôn nói chung là đi chơi á sạc định đi ra là cứ phải lên đường đi mà ạ chứ không phải vì mưa mà chùn bước là mình đâu kiểm được những cái địa điểm này đâu tại vì những cái lúc mà đi cắm trại bình thường á, là đã pack đồ xong cái là tới giờ là đi thôi chứ đâu có thời gian để mà đi tìm kiếm như thế này thì thành ra là cứ quay lại những cái chỗ cũ đấy á, là con à, xuống được thuyền này nha mọi người cho nên là trong à, hồi minh nếu ai mà có thuyền á, là đi tới đây là quả hợp lý luôn này đây đây là cái bảng thông tin của nó đây là cái map của Golden River này là cái dòng sông mà lớn trước mặt đó, là đi ngang qua đó là dòng sông này là bình thường là là cả mũ vậy là chèm béo là nhiều lắm như trong clip mình mới quay cho mọi người xem á thì mình đi qua hai ba chỗ nữa để khám phá thêm tìm hiểu thêm thì thấy à, đều hợp lý hết nhưng mà thôi tối nay mình tính là sẽ quay lại cái chỗ này để mà à, ngủ qua đêm tại đây tại chỗ này tại vì là đợt này tụi mình đi um, đi đi à, tìm hiểu địa điểm mới cho nên là mình không mang uh, nhiều đồ mình chỉ mang những đồ cần thiết cho nên là lều là mình không mang đi đó mình chỉ mang ghế ngồi với là những đồ cần thiết như cái lò lửa của mình mình cũng mang đi luôn để tiết kiệm chỗ trên xe để mình à, ngả cái ghế ở trên xe ra là chỉ có ngủ trên xe qua đêm thôi đó cho nên là là là bây giờ á, là đi kiếm củi xong rồi để tối nay là đốt lửa ngoài này đốt giống như người ta vậy đốt lửa ngoài này xong rồi uh, thử câu cá về thả mấy cái lông à, bắt tôm xem có bắt được cái gì không rồi để bây giờ mình setup sơ sơ xong rồi mình quay tiếp cho mọi người xem nhé mình mới à, setup xong cả cái máy của mình đó thì máy là đợt này à, vợ mình mua cái máy này đợt trước mới quay cho mọi người xem review thì cái link review á mình sẽ để ở trên này đó <laughs> mọi người nhớ xem nhá về cái cái cái bát này đó hôm nay nhờ có cái bát này mới treo nhanh mà mà mà dễ dàng á tại vì nó nhẹ rồi cái chỗ này là cái chỗ mới không phải cái chỗ mà mình hay đi là không ở trên cây có sẵn mấy cái, cái, cái vịt để mà mình bắn vào để, để treo rồi đây toàn mấy cây xung quanh đa số toàn cây nhỏ mà, cho nên là mình sẽ để kiểm cách mình buộc dây mình căng lên cho nó cao đó thì tối nay ngủ trong xe còn um, chỗ bên này là chút nữa sẽ để ghế nếu mà trời mưa chạy vào đây ngồi là perfect rồi á cái này là nhé thì um, thì, thì thì mình treo uh, như thế này thì chắc là lúc mưa nước sẽ tạt xuống thì thì nó đỡ bị bị bị bị chịu cả cái bạt đó à, không biết có gió to gió to thì phải à, tính kế tiếp <laughs> nhưng mà trước mắt là có cái chỗ này là quá quá hợp lý rồi đấy à, xong thì bên này đó còn sau lưng mình là quay lại một khu như thế này là riêng của tụi mình rồi đó thì à, mà một một một cái à, nói cho mọi người biết luôn là ở cái chỗ này á là không có củi <laughs> đi kiểm tra thì thì chưa biết có hay không nhưng mà mà những cái chỗ mà giống như kiểu um, campground này nè người ta làm cho cho cho mình á thì thường thường là sẽ không có quỹ à, mình đi nhiều chỗ rồi thì mình để ý là những cái chỗ như thế này thì thường ít cây chết ít cây bị đổ đó thì um, xung quanh đấy á, là là mình hay thấy người ta có động cả cái số điện thoại ở trên cây á, là là bán củi đó thì chắc là gọi điện tới xong rồi bảo ở ờ, ta đang ở cái chỗ um, à, tôi đang ở cái chỗ mà mà cắm trại số 1 hoặc số 2 này này là chắc là họ sẽ mang củi tới nhưng mấy người địa phương á đấy thì mình thấy dịch vụ đấy cũng hay đó ví dụ như um, những gia đình đi mà giống như kiểu không có xe to để mà chở củi không có cưa để cưa củi thì tới đây mà cắm trại hai ba ngày mà cần ờ, sưởi ấm thì cùng um, mua củi cũng hay coi một cái gọi là gọi là, là um, support local đó ủng hộ những cái người ờ, dân địa phương để cùng cùng cùng một điều hay đó mà tiền lời nữa tại vì bây giờ đi mua cưa thì cũng tốn tiền rồi um, xe không có chỗ để chứa củi để mang tới chỗ cắm trại thì cũng là một cái vấn đề đó thì cái đó cũng giải quyết được rất là nhiều thứ thì ờ, hôm nay tụi mình um, trưởng bắt lắng có củi cho nên là chắc phải um, sai uh, cái này sai sai sai của người ta đó mà không biết uh, bây giờ không có cái lò lửa của mình biết đột đột lên hay không rồi uh, mình đi kiểm xung quanh uh, mấy cái que củi nhỏ mà nó đổ rồi á rồi mình uh, đột nhưng mà coi như là đột tiết kiệm chứ không phải giống như uh, à, mình hay đi cam ở, ở trong rừng là cây đổ nhiều cho nên là cưa quỷ đốt vô tư đó thì cũng hay địa điểm đẹp nhưng mà không phải cái nào nó cũng perfect thì thật kế nếu mà biết đấy có quỷ thì lần sau mà có nhắm quay lại đấy thì ờ, nếu mà mình đi theo ờ, nếu mà trong đoàn của mình đi nhiều xe thì cứ kêu mỗi xe chất một ít củi là lên đây là đột hai ba ngày là vô tư đó còn nếu mà đi hai đứa mình thì chắc là xếp đồ mà kiểu gọn gàng với um, mang những đồ cần thiết thôi. Thì chắc là là mang ít củi đi là đột một đêm hoặc hai đêm thì chắc cũng đủ chứ không không có dư dả À. Mọi người thấy đi à, đột lửa ở ngoài mà không có cái lò lửa của mình cực không? Gỗ thì à, không có kiếm cái cây mới kiếm được một cái cây nó đổ mà nó đang còn vẫn còn tươi sai cái gỗ của người ta để thưa lại đấy á với mấy cái gỗ mà mình mới uh, cắt được là khi nó bị đổ á nó, nó, nó con ướt đột nó khó quá trời luôn máy mà vừa mình có mang cái quạt mini số này này quạt nhỏ nhỏ này bình thường nếu mà có cái lò lửa của mình là bây giờ lửa cháy phá phá rồi mà không cần phải ngồi cực như vậy đâu đó cho nên là các bạn thấy um, đi kiếm chỗ đẹp để cắm trại để chia sẻ cho mọi người thấy cực không chứ không phải đơn giản đâu nếu mà mình cần kiếm chỗ mới thì mình à, cứ quay lại cái chỗ cũ là cắm trại thoải mái rồi đó nhưng mà kiếm chỗ mới để cố gắng chia sẻ cho mọi người cho nên là hơi vất vả tí Uf. Rồi bây giờ à, mình sẽ chuẩn bị ăn tối Và tối nay á, là tại vì tụi mình đi um, khám phá địa điểm mới Cho nên là hôm nay mình muốn thử một cái món à, đồ ăn mới cho mọi người à, xem Và mình cũng muốn thử cho biết nữa Là đồ ăn này á là đồ ăn à, đã nấu sẵn và đã làm khô á đã sấy khô và bây giờ á, là mình chỉ việc là cho nước sôi vào đây và nấu à, trong vòng 10 đến 15 phút là sau đó là là là trộn đều ở trong này là ăn trong này thôi đó nhưng mà chút nữa mình sẽ đổ nước vào rồi đợi 10 15 phút xong rồi mình sẽ đổ ra tô để review cho mọi người xem đó thì cái món này á là cái món bíp teriyaki đó là cơm bò đấy thì mình cũng chưa bao giờ ăn um, cái đồ này cái gói này á là dành cho những cái người mà hiking á là người ta mang đi cái này á sẽ rất là tiền luôn phải phải nấu nướng gì cả rất là à, gọn nhẹ gói này mình mua ở um, Anaconda giá thì mình nhớ lắm nhờ khoảng mười mấy đồng đó thì um, để hôm nay ăn thử cho biết tại vì uh, thấy người ta bán nhiều rồi nhưng mà chưa bao giờ mua để để ăn thử thì uh, đợt này á là tụi mình à, đi à, khám phá kiếm địa điểm mới cho nên là với cái tiêu chí là nhanh gọn lẹ cho nên là muốn thử cái đồ ăn này xem là có ngon không để nếu mà ngon á thì tương lai sẽ mua thêm một ít để à, coi như gọi là phòng ngừa rồi cái nước mình nấu lên cái lò này là nó sôi rồi này thế mình vặn nhỏ lại bây giờ sẽ cái bao này ra này đó cái túi này là nó có cái phân này này là nó zip lại để khóa lại là khi mà các bạn đổ nước á là chỉ đổ tới đây thôi này nó có cái vạch này đó đổ nước tới đây trong cái dịp cái này là là, là nấu trong này 10 tới 15 phút uhm, thơm ghê cho mọi người xem ở trong này đó uhm, mùi thơm ghê bây giờ à, khóa cái gan này lại Thì à, một lúc nào đó mình sẽ review cái sản phẩm này cho mọi người xem thêm nữa. Rồi, bây giờ đợi uh, à, 10 tới 15 phút xem kết quả nó như thế nào nhá uhm, thơm để thử coi cơm mềm mà. thử mềm bò này. cả rau ờ, hành ờ, hành tây gì ở đây cà rốt à Ừ. bò mềm thử thêm màng nữa để múc ra cái tố đi đổ ra cái tố này dễ dễ cho mọi người xem dễ dễ anh ờ, có cái đường xé ở ngay đấy đấy ừ? túi có cái đường xé xé này là để mình ăn ừ. nhưng mà đổ trên này ra thì khỏe tại nó đây đây cho mọi người xem này chưa bò này đó nhiều lắm á này là đầu này đầu que này rồi để mình thử nhá là chúng á là review thử cho mọi người xem cho biết ai mà ăn mặn á thì phải thêm à, tìm muối nữa với cái vị của tấy á ngưng nó kiểu đầm đà như đồ Việt Nam mình nhưng mà có một hai gói này để à, trong đô camping để mà cứu đói thì cũng ok nhưng mà thường mình thì lại có à, mì tôm à ăn mì tôm thì nếu mà so về mì tôm thì mì tôm ngon hơn cả này á chắc chắn rồi mà cả này một gọi tới mì mấy đồng mì tôm gọi mấy đồng đây là mình chỉ đang nói cảm nghĩ của mình là là nếu mà chọn thêm những cái đồ ăn ăn liền ăn nhanh á thì mình những ứng ăn uh, mì tôm của Việt Nam hoặc là cái bún liều châu chứ cái này thì thua cái này um, ai mà khó ăn là ăn được rồi đó mình ăn thì cũng ok nhưng mà chắc phải thêm cho thêm tí um, um, uh, bột gà cho thêm tí muối à, bột nêm cho thêm tí bột nêm vô để nêm lại về cái gia vị của mình nhưng mà cái idea để dành cho những người hiking những cái người mà cần cái sự um, có nhé là hợp lý á hoặc là có thể um, những cái món khác của cái um, loại như thế này là ngon lắm đây chỉ là một cái vị bo cơm bo thôi nhưng khi những món khác ngon hơn thì nếu mà tương lai mình mà có cơ hội uh, mình kiếm món khác sau rồi mình review thêm một lần nữa cho mọi người xem nhé đây lửa lên pha pha đây nhá đó mấy chuyện đột lửa này thì cũng làm khó được mình đâu nhưng mà <laughs> có cái lò lửa của mình thì nó vất vả hơn tí hít khói ờ, nhiều hơn tí đó thì đấy đây là một cái ví dụ ờ, nữa cho mọi người là tại sao mỗi lần đi cắm trái mình cứ phải vất vả dành một cái chỗ cho cái lò lửa của mình đó đó là lý do như thế này củi ướt chuyện nhỏ đột qua là lên liên luôn chơi cái này là vất vả tại vì nó đổ ở ngoài ấy là khó không phải là không biết bật lửa nhưng mà tại vì quỷ ướt đấy giờ thì lên pha pha rồi giờ tối nay là ấm rồi nói chung cái củi mà lúc nãy mình à, kiểm được là dư sức cho tối nay tại ngày mai thì đang nào cũng cùng dây rồi di chuyển đi sang chỗ khác hoặc là đi về rồi tùy vào thời tiết ngày mai cho nên là tối nay là ok đó nhưng mà để tới nơi chỗ này thì lần sau là nếu mà muốn cắm trại ở đây là phải chuẩn bị củi mang theo củi nữa chứ xung quanh đây là không có ok thì bây giờ xem tối nay có bắt được cái gì không rồi quay cho mọi người xem nhé